Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyên Liệu Câu thâu tập hội phẩm thứ hai Hóa thân của vũ trụ lúc đó có thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục các trong ngàn bất bất khả tức bất khả nghị bất khả lượng bất khả thiết có lượng vô số thế giới đều đến hòa hợp tại cung trời đáp lời thế là hình lực cỏ mười phước cũng đồng đến cũng đều đóng đến số ngày nó phước nó thế tổng cộng nó nó cũng dùng phật được chung cùng đến nó phóng thói ra phóng đó để tùy nhờ bồ tát điện tài giáo hóa làm cái trụ nó đạo với thường thế nào trên giác còn không còn thói chuyện những chúng đó từ cái cơ sẽ đến thái thường thế nó trong vòng sinh tử ở trong sâu đường chịu nhiều sự khổ sở giờ nhòng giờ lòng từ bi lớn và sự nguyện số dài của ngài điện tài bồ tát nó mới chứng được đại quả tại chúng đó cái đến cung trời đã lợi lòng họ với mùi họ hỏi trên những cái mắt nhìn mãi không rời được cái la em ủi về thác bây giờ chúng ta tốt nhân chúng ta sắp về số đại hóa thân số đại hóa thân để tại một các cái tâm nghèo có thể tới có thể người có thể người có thể tiếp có một chút số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời các nội trụ biến hóa các cả chúng sức cái cường như thế làm cái lòng chúng điệp bỏ tà và tránh đi trong 10 phòng ở phòng một khách phòng chúng sẽ không các bạn ác muốn độ chúng đó ta cũng có cái nhiều trăm nghìn ước thân là nhiều phương chúng trong chúng đó họ có người khám phá sinh lẫn ý thức của tới thời liền tới nhỏ họ cái kẹt tại ấp cần khiến bảo mới từ từ được kiện và họ cái kẹt thì tội nghiệp phải là nên chẳng đến lòng tính tính ngưỡng mộ ta cũng không ta cũng không ra nhiều thân rồi rồi những hàng chúng sinh cái mỗi một sách khác như thế học hiện đế thân trai học hiện đế thân trời đồng học hiện đế thân quỷ thần hiện đế thân xong người áo đặt trùng núi áo ngồi áo đặt xuống nhà lễ cho mọi người để rồi rồi hỏi cả khi để học hiện đế thánh trời cảm ứng học hiện đế thánh kiến chuyển ứng một hiện đế thánh quốc quốc một hiện đế thánh cư sĩ một hiện đế thánh trợ học hiện đế thánh các hàng quế thuộc học hiện đế thánh tỳ kheo tỳ kheo nói ước bà tắc có bảy điêu nặng đến hiện đế thì thánh thánh văn lá hán với chiếc phật một cách được hóa độ chúng sanh để trong phải chỉ có thánh phật hiện chứ chúng hóa đâu từ niệm tàn ông xin ta đã trải qua với số kiếp nhỏ nhằn độ thoát việc hàng chúng sinh các tường đầy tội khổ khó cái hối như thế ngoài đó những kẻ chưa điều khổ cái nghiệp thọ bản giác của chúng đó có bị đò và điều giữ chịu nhiều sự phóng sổ nở đóng mới nghĩ tới ta thả cũng trời giá lợi thấy còn khó chút mà gắn độ chúng đó làm cho chúng sắp nó gọi tới bà này để lúc Phật thiết lập trái đời được thoát khổ các điều khổ gặp Phật được Đức Phật thọ ký bây giờ thì tạng một tác ở các thế giới hiệp chúng lại một mình đối lệ thánh cảm và bạch cùng Đức Phật một số kiếp nó sẽ đến đây không nhờ đến cái tốt tiết độ giác nghiệp làm cho có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn đầy đủ cái đại động lớn của cuộc không giác nghiệp cô cũng không thân hình với ở trong cái ngàn bất hằng hải xét thế giới trong một thế giới hiện trong ngàn ước không trong một không có hiện trong ngàn ước người làm cháu có tính với tam bảo khỏi hẳn phòng sinh tử hưởng phú nước bàn những chúng sinh nào ở trong Phật pháp chỉ cần làm một một sợi lót một giọt nước một hột cát một mảnh bùa chỉ bằng mảy lông tóc đều tổn thất lòng lòng làm cho chúng nó được lợi ích lớn chúng mong đức thế tôn cho viện chúng sanh ác nghiệp trong đời sống mà sánh lòng đó là cũng mong đức thế tôn cho viện chúng sanh ác nghiệp trong đời sống mà sánh lòng đó là tình trạng một các bạch cùng đức phật bá là như thế đó học cái ngày để thành người các hai hai hai cái sự hỗ trợ có nhiều cầu nguyện tổ chức biết đâu sẽ đến hay thường các nhiều hồng nhân và tất cả chúng sinh xong rồi và đó thì chúng lại là thuộc đề các môn địa tạng 南无地藏王